Bếp được thiết kế có bếp nướng rất là tiện lợi cho các bạn có thể vệ sinh chùi rửa cũng như là sử dụng. Các bạn chỉ việc kéo ra như thế này và đặt thực phẩm nó sắc lát mỏng vào bên trên vỉ và cho vào bên trong để nướng thôi, rất là tiện lợi. Các bạn không phải mất thời gian và công sức để đốt lửa than. Đây là mâm và vỉ bằng bằng inox đây. Thì uh, tính năng đầu tiên tôi sẽ thử đó là tính năng khóa ga khi mà lửa tắt. Thì tôi sẽ mở cùng lúc là hai bếp nấu. hai bếp nấu và một bếp nướng này các bạn có thể nhìn thấy là ngọn lửa xanh đẹp thì tiếp theo tôi sẽ bận nhỏ cả ba ngọn lửa này lại để có thể dễ thổi để thao tác chức năng là khóa ga khi mà lửa tắt cho các bạn được xem thì ở phía sau bếp á, nó sẽ có một cái que cảm biến tự động khóa ga chống rò rỉ thì khi mà lửa tắt sau khoảng từ 5 đến 7 giây á, thì que cảm biến đó nó sẽ nhận được tín hiệu thì nó sẽ tự động khóa ga lại thì bếp tự động khóa ga lại đây bếp đã tự động khóa ga đây nếu mà các bạn chú ý đến nghe các bạn thấy một tiếng tập của rò relay bếp á, nó đã đóng lại có nghĩa là bếp đã tự động khóa ga thì cũng có một số nơi bán khác họ cũng quảng cáo đây là tính năng đúng mỹ khi mà các bạn nấu nước này kia đồ ăn nước nó có trào ra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 tính năng tiếp theo tôi sẽ thử là khóa ga khi mà nước cạn nồi thì đây là tính năng khi mà các bạn nấu nước mà có lỗi mắc bận việc gì đấy mà các bạn quên không có tắt công tắc và khóa ga lại á thì khi mà cái lượng nước trong mình nó cạn rồi á và nó đạt đến nhiệt độ biết yêu cầu á, thì biết cũng sẽ tự động khóa ga lại rất là an toàn thì ở quay cảm biến này đây nó sẽ chịu nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga lại thì cái nhiệt độ yêu cầu của dưới nồi chúng ta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 thì ở cái pin này á nó sẽ có cực âm và cực dương thì uh, chúng tôi sẽ làm dấu cộng và dấu trừ đây để các bạn có thể nhận biết khi mà các bạn muốn biết về nhà ở dấu cộng là cực dương và dấu trừ là cực âm thì các bạn lưu ý một điều như thế này khi mà các bạn lắp pin vào bên trong á chúng ta sẽ hướng cực dương để dấu cộng này ra bên ngoài và cực âm này vào bên trong tức là pin pin nó sẽ làm theo cái hướng như thế này tránh trường hợp lắp đảo cực pin lại vì nếu như mà các bạn lắp đảo cực pin đó thứ nhất là pin sẽ không hoạt động được và thứ hai là có thể xảy ra tình trạng hư hỏng pin nên các bạn hãy ờ, lưu ý cái điều này thì các bạn nó chỉ việc một cái lò, một vào cái lò xo này đây các bạn sẽ bóc một cái lò xo này và phía trên đầu cực dương của pin nếu cộng đây nó sẽ có những cái lỗ nhỏ như thế này các bạn sẽ bóc cái lò xo này vào đây để chúng ta cố định cái lò xo này lại khi mà cho vào bên trong sử dụng á, sẽ không sợ xảy ra cái trường hợp đó nó sẽ bị bung ra các bạn chỉ để xo cho cái tiếp xúc lại cái miếng thép phía trước là được rồi Здесь идем.